Woo! mới liệm riêng <laughs> con mắt ôm mê liệm riêng một ngày tan tình con nghẹn ôi mấy rằng ta rằng ta ôm ấy đi tìm em nhớ thương ai xin nhờ khách ta bồng xin nhờ khách ta bồng